Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Cách nhân 3x tài khoản bằng à, đầu tư cổ phiếu dầu khí. Đây là phần tiếp theo, phần 2 Dũng giới thiệu với quý vị các bạn làm sao để chúng ta có thể nhân được số tài khoản chúng ta lên 3 lần từ cái cổ phiếu dầu khí. À, nhưng chúng ta đã biết thì trong thị trường chứng khoán trong giai đoạn vừa qua những cổ phiếu tăng rất là mạnh ở giai đoạn đầu tiên đó là những cổ phiếu dòng à, thép và sau đó thì chúng ta thấy là những cổ phiếu tăng cũng rất là tăng tốc rất là cao đó là những cổ phiếu ngân hàng và tiếp theo đó là những cổ phiếu gì ạ à, dòng chứng khoán à, liệu dòng cổ phiếu dầu khí có tiếp tục là một xu hướng tiếp theo của thị trường trong thời gian tới hay không thì trong video hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị các bạn cách để chúng ta hiểu rõ hơn về cổ phiếu dầu khí và cách để chúng ta đi đúng sóng đi đúng nhịp thay vì chúng ta mua bán mà không nắm rõ được cái nguyên nhân dẫn đến là chúng ta gì ạ à, khi nào thị trường lên khi nào thị trường xuống và khi nào chúng ta vào đúng sóng bởi vì trong đầu tư chứng khoán thì đúng sóng mới là giúp cho chúng ta kiếm được tiền còn nếu chúng ta làm đầu tư ngược sóng hoặc là đi sai sóng thì chúng ta sẽ mất tiền và thậm chí là chúng ta trở thành những con gì ạ à, con bài con bài có gì ạ à, hay là những người người mà chúng ta thế mạng trong một cái cuộc chơi mà chúng ta không biết rằng là chúng ta đang là ai ở ờ, trong chương trình này đáng nhẽ là Dũng có thể chia sẻ Dũng đã nói rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ 15 à, ờ, nhưng có lẽ là do thời gian à, đợi chờ cũng là khá là lâu rồi nên Dũng muốn rằng là có thể phát sóng trực tiếp vào lúc đây hiện tại là 8 giờ 50 phát sớm hơn ạ sớm hơn bình thường nên anh chị em nào đã chưa gì ạ à, chưa vào theo dõi thì có thể theo dõi ngay bây giờ còn anh chị em nào mà đang có mặt ở đây thì hãy nhớ là chia sẻ video này cho nhiều người khác biết để chúng ta có thể đi đúng sóng tại vì nếu chúng ta đi lệch sóng đi ngược sóng thì chúng ta có thể trả giá rất đắt bởi vì thị trường nó đang vào một cái giai đoạn sóng chạy nước rút của các cổ phiếu gì ạ à? thép cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ngân hàng ok hello ạ à. trước khi mà chúng ta nói về các cổ phiếu dòng uh, ngân hàng anh chị em đã thấy là phần lớn các cổ phiếu dòng ngân hàng đang chạy nước rút và chúng ta cũng thấy một vài các cổ phiếu khác ở trong dòng dầu khí cũng đang à, dòng trừ à, chứng khoán cũng đang chạy nước rút và một vài các cổ phiếu cũng đang trong quá trình chạy nước rút vậy nếu giai đoạn chạy nước rút này thì chúng ta cần phải phản ứng như thế nào thực tế thì nếu chúng ta biết rằng là thị trường ở giai đoạn này đây là một thị trường mà chúng ta sẽ thấy là lâu lâu hoặc là rất lâu nữa mới có nên nếu chúng ta không nắm được những cơ hội này thì để nhân gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 10 lần trong giai đoạn này thì gần như sẽ rất khó có cơ hội khác năm 2007 06 07 có nhiều anh chị em mới tham gia thị trường F0 thôi cũng kiếm được mức lợi nhuận hàng nghìn phần trăm hoặc nhiều hơn thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi có thể một số anh chị em mất hết và có những anh chị em đã rút ra và đi mua yeah, à, bất động sản đi đầu tư vào những tài sản khác và trở thành tỷ phú trong thời gian rất ngắn vậy anh chị em có muốn là trở thành tỷ phú nhà đầu tư để thành công hoặc là những người tự do tài chính không thì anh chị em cần phải theo dõi tất cả những video của Dũng theo dõi những cái chia sẻ của Dũng để anh chị em có thể nắm bắt được hiểu rõ được tại sao chúng ta cần phải làm như vậy tại sao chúng ta phải đi theo đúng chu kỳ tại sao chúng ta cần phải mua đúng nhịp mua đúng thời điểm thay vì chúng ta mua sai thời điểm thì chúng ta có thể bị thua lỗ Ok và chúng ta sẽ nói về cổ phiếu dầu khí trong à, một vài phút nữa anh chị em có thể nắm rõ được thế để trong đầu tư chứng khoán thì anh chị em cần phải nắm rõ được để đầu tư chứng khoán thành công đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là xu hướng thị trường chung là một trong những phần quan trọng nhất rất nhiều hệ thống khác nhau họ chỉ tập trung vào thì à, cơ bản thôi ạ họ chỉ tập trung vào các cổ phiếu gì ạ tăng trưởng thôi ạ việc tập trung vào cổ phiếu cơ bản tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng nó không giúp cho chúng ta thành công được mà chúng ta phải tập trung vào xu hướng chúng ta chỉ tập trung vào xu hướng chỉ tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu tập trung vào những cổ phiếu dẫn dắt thị trường những ngành dẫn dắt thị trường thì chúng ta mới có thể kiếm được đầu tư thành công ok và chúng ta biết rằng là nếu điều gì điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta đi ngược dòng ngược dòng của thị trường khả năng thất bại là rất là cao tại sao chúng ta đi ngược dòng thị trường mà trong khi đó thị trường đang đi đúng hướng những cái cổ phiếu mạnh nhất từ dòng cổ phiếu gì ạ à? thép ngân hàng chứng khoán và một vài cổ phiếu khác cũng bắt đầu đi lên trong giai đoạn qua Vậy bây giờ để chúng ta phân tích kỹ hơn thì Dũng sẽ có thể chia sẻ anh chị em về góc nhìn về xu hướng của mặt cổ phiếu đang ở đây. Đầu tiên anh chị em có thể nhìn thấy rõ đó là cổ phiếu gì đây ạ? Anh chị em quan sát đây là cổ phiếu gì đây ạ? Vậy cổ phiếu này còn tiếp tục đi lên nữa hay không ạ? Câu hỏi đơn giản đấy ạ nếu anh chị em đã tham gia vào những chương trình đầu tư của Dũng hoặc là tham gia những chương trình mà Dũng chia sẻ những cổ phiếu nó chạy nước rút nó sẽ có đường dây xe lửa nó sẽ tiếp tục tăng vào những khoảng trống khối lượng lớn và đặc biệt là làm cho chúng ta cảm giác là còn tiếc nuối một số anh chị em thì bán ra quá sớm và rút ra khỏi thị trường trong khi đó cổ phiếu còn lên những câu chuyện ở đây nó không phải là như vậy câu chuyện ở đây là chúng ta cần phải làm gì khi mà mỗi khi thị trường lên mỗi khi cổ phiếu lên thay vì chúng ta giữ khư khư ở đó và đợi khi nào cổ phiếu điều chỉnh cho nó bán ra thì chúng ta bán nhỏ giọt từng phần từng phần một đầu tiên để giảm cái tỷ trọng margin sau đó thì rút ra khỏi thị trường khi cổ phiếu tạo đỉnh và quá trình đó lại tiếp tục lặp đi lặp lại nhưng ở đây nó có một câu chuyện này này khi mà các cổ phiếu ở giai đoạn đầu tiên đó là cổ phiếu gì ạ à? thép cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán kết thúc một chu kỳ thì thị trường sẽ có một cái đợt giảm mạnh theo các bạn sau đợt giảm mạnh đó thì liệu thị trường có kết thúc ngay hay không hay là nó lại tiếp tục trong một chu kỳ mới ạ à? nó lại tiếp tục một chu kỳ mới à, đây là một cái gì ạ à? một cái suy luận mà Dũng thấy rằng là nó khá logic và nó có căn cứ của nó mà Dũng đang thấy ở đây thông thường những cái cổ phiếu chứng khoán hoặc là những cái cổ phiếu dòng ngân hàng để tạo ra một chu kỳ tiếp theo trong thời gian tới theo anh chị em là dễ hay là khó ạ hello anh chị em là nếu cổ phiếu dòng ngân hàng để tạo ra một chu kỳ sau quá trình chạy nước rút trong thời gian tới để có một chu kỳ tiếp theo từ giờ đến Tết liệu nó có tiếp tục hay không ạ anh chị em có thể nghĩ rằng là khả năng thành công hay không ở đây chúng ta sẽ nhớ đặc tính của cổ phiếu ngân hàng khi nào cổ phiếu ngân hàng tăng và chạy rất là nhanh và mạnh điều gì giúp cho cổ phiếu ngân hàng chạy nhanh và mạnh anh chị em có thể chia sẻ điều đó được không ạ à? bởi vì chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của nó hiểu rõ bản chất của nó thì chúng ta mới gì ạ à? đầu tư được theo xu hướng có phải cổ phiếu ngân hàng thường nó tăng khi nó tăng vốn không anh chị em đúng không phần lớn các cổ phiếu ngân hàng sẽ được tăng khi tăng vốn hoặc là có một cái câu chuyện tăng vốn nào đó và thời điểm đó chúng ta thấy là lợi nhuận doanh thu hoặc nhiều thứ khác bắt đầu à, được đưa ra chúng ta thấy là những cái cổ phiếu gì ạ Vietcombank BIDB đã có những nhịp tăng rất là mạnh năm 2019 20 gì đó đúng không 19 và cuối năm 2020 đúng không đấy là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là tăng rất là mạnh ở à, giữa ở ờ, đầu năm 2020 Thế thì bây giờ chúng ta cũng thấy là một vài cổ phiếu vừa rồi cũng đang có dấu hiệu gì à, tăng vốn. Vậy khi cổ phiếu tăng vốn thì chúng ta biết rằng là nó sẽ bị pha loãng nên để tạo ra doanh thu lợi nhuận đột biến rất là khó có thể xảy ra. Và anh chị em đã hiểu được điều này và cảm đây là một cái điều cực kỳ logic và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải biết. Đầu tiên là chúng ta phải nắm rõ được cái đặc tính tính cách của nhóm cổ phiếu như vậy có thể trong giai đoạn khác nó sẽ có nhóm tính cách khác có thể là do gì ạ à, thị trường lúc đó sẽ là bước vào một cái giai đoạn đó là thị trường mới nổi nên dòng tiền nó không giải ngân được cái nhóm nào khác thì nó bắt buộc phải giải ngân vào nhóm ngân hàng bởi vì chúng ta biết rằng là kinh tế chúng ta đang là tốc độ tăng trưởng thần kỳ không có nước nào chúng ta gần như không có nước nào có được tốc độ tăng trưởng mạnh như Việt Nam chính vì vậy quy mô vốn quy mô vốn đang gì ạ rất là lớn so với các gì ạ quy mô vốn đang rất là lớn tốc độ tăng trưởng về gì ạ tốc độ tăng trưởng của chúng ta cũng đang rất là cao và nhiều thứ khác nữa nó giúp cho cái cổ phiếu ngân hàng chúng ta đang được hưởng lợi thế rất nhiều cái nhóm cổ phiếu thứ hai anh chị em đã biết là ngành thép cũng là ngành được hưởng lợi khi mà trước đó chúng ta thấy dịch bệnh covid người ta không sản xuất không làm được gì cả người ta cấm vận ngâm sông tất cả những điều đó nó làm cho gì ạ à, có sự khan hiếm về quặng và sau khi bị người ta đã kiểm soát được dịch bệnh covid ở một số nơi nào đó kinh tế trung quốc bắt đầu hồi phục kinh tế mỹ bắt đầu hồi phục và một số kinh tế khác bắt đầu có một xu hướng được bắt đầu quay trở lại sản xuất nên chính vì vậy rõ ràng là năm ngoái anh chị em để ý một chút là ở Trung Quốc là một trong nước sản xuất thép lớn nhất nhưng thời điểm đó ở Trung Quốc lại xảy ra gì ạ à, lũ lụt và trong giai đoạn đó chúng ta biết là lượng thép đang khan hiếm và khi lượng thép đang ăn hướng kinh tế đang hồi phục thì dẫn đến một cái tình trạng đó là gì ạ à, giá thép tăng như vũ bão và khi giá thép tăng như vũ bão những doanh nghiệp mở rộng sản xuất những doanh nghiệp có sản phẩm mới công nghệ mới và nhà máy mới thì tăng trưởng rất là mạnh đó những cổ phiếu thép cũng tăng như vậy và tất cả điều đó sẽ được gì ạ à? sẽ được hấp dẫn bởi những cổ phiếu gì ạ à? chứng khoán bởi thế các cổ phiếu chứng khoán này luôn luôn đi theo xu hướng luôn luôn đi theo thị trường và điều đó nó cũng giúp cho cổ phiếu chứng khoán tăng tốc như thời gian vừa qua và trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy là một vài các cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu bằng bất động sản cũng đã có cái xu hướng tăng bởi vì giá bất động sản trong thời gian vừa rồi nó cũng đang gì ạ à? nâng lên nên định giá từ giá đất định giá từ tài sản của các cổ phiếu gì ạ chứng khoán à tiệm cổ phiếu của bất động sản cũng đã được tăng lên một cách rất là tuyệt vời vậy bây giờ chúng ta đang nói về cổ phiếu gì ạ đang nói về cổ phiếu dầu khí vậy cổ phiếu dầu khí trong thời đoạn tới nó có tiếp tục tăng hay không và điều gì có thể là động lực để giúp cổ phiếu dầu khí tăng nhanh vậy bao nhiêu các bạn thấy rằng khi mà Dũng nói các cổ phiếu về ngân hàng về dầu gì ạ ngân hàng về thép về chứng khoán để đưa ra cách nhìn nhận cổ phiếu dầu khí trong dạng tới anh chị em thấy có thuyết phục hay không nếu anh chị em thấy thuyết phục cái cách tư duy như vậy thì ờ, comment cho Dũng số 3 nếu anh chị em thấy rằng là không thấy rằng là cần phải nói ngay về cổ phiếu dầu khí bởi vì tôi đang cần mong cổ phiếu dầu khí ngay thì comment số 4 để xem Dũng xem là anh chị em đang mong muốn điều gì trong cái chương trình này chúng ta cần phải đo lường được bao nhiêu anh chị em là số 3 bao nhiêu số 4 đúng không hãy mạnh dạn lên ạ à. tại vì khi anh chị em mạnh dạn dù anh chị em có thì ạ à, chia sẻ mang chất khác đi không sao cả Dũng chỉ sẽ không chia sẻ với anh chị em thấy rằng là chúng ta không muốn học thế thôi ạ à. chúng ta không muốn học mà chúng ta chỉ muốn gì ạ à, có con cá để ăn luôn ạ à. anh chị em muốn có cá để ăn luôn thì chúng ta đang chơi cờ bạc đấy ạ à. anh chị em nào muốn có cá ăn luôn chúng ta đang chơi thì gì ạ à, chơi đầu tư cổ phiếu nó giống như con bạc và chúng ta là con bạc thì chúng ta sớm muộn chúng ta cũng cháy tài khoản sớm muộn cũng mất tiền sớm muộn gia đình cũng gì ạ gia đình chúng ta cũng gì ạ có những cái gì ạ rất là thôi không nói nữa đơn giản rồi chúng ta hiểu đơn giản rồi thế câu chuyện đây này những anh chị em số 3 anh chị em đó là những anh chị em có tư duy những anh chị em số 3 là anh chị em đang có tư duy đúng tư duy đúng bởi vì chúng ta hiểu về bản chất không phải chúng ta mong muốn là cổ phiếu gì ạ à, kia nó như nào nếu không giải thích được cái gì à, tư duy của các cổ phiếu kia thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ hiểu rõ được cái cổ phiếu gì ạ à, dầu khí nó diễn ra như nào nên nếu mà anh chị em không nắm rõ được cái tư duy cái phát triển của nhóm cổ phiếu ngân hàng nhóm cổ phiếu gì ạ à, thép nhóm cổ phiếu chứng khoán mà anh chị em lại mong muốn là có kết quả của nhóm cổ phiếu dầu khí luôn thôi ạ à. tức là mong muốn có con cá để chén ngay á thì hãy thay đổi tư duy đi ạ bởi vì sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ mất tiền đơn giản thế thôi ạ à. hello đúng không thế thì ở đây chúng ta lại tiếp tục về cổ phiếu dòng à, dầu khí chúng ta đã nhìn nhận này, này về xu hướng của dòng dầu khí đang là xu hướng tăng Dũng sẽ có một cái video phân tích về xu hướng của dòng xu hướng của giá dầu á anh chị em nhé phân tích về xu hướng của giá dầu chứ không phải phân tích về dòng dầu khí khi mà chúng ta phân tích xu hướng của giá dầu theo kìa theo những cái tiêu chí của VSA mà Dũng chia sẻ thì anh chị em sẽ hiểu rõ là giá dầu nó sẽ đi về đâu giá dầu sẽ tăng trưởng như thế nào và giá dầu nó đạt đỉnh hay chưa từ đó chúng ta sẽ phân tích ngược lại xem là tại sao giá dầu lại tăng mạnh như vậy với những chính sách bảo hộ của APEC cộng với là sự hồi phục của kinh tế Trung Quốc đang ở mức thần kỳ ngoài ra thì sự hồi phục của kinh tế Mỹ cũng đang ở mức là rất là tuyệt vời hơn so với à, các nền kinh tế khác mà trên thế giới thì giá dầu nó phụ thuộc rất là lớn về nền kinh tế như là Trung Quốc và Mỹ nên đây là hai định chế có thể giúp giá dầu tăng trưởng mạnh ngoài ra anh chị em cần phải biết đó là gì ở Mỹ người ta không muốn để bản thân là ngài cái gì ạ tổng thống của Mỹ Joe Biden Joe Biden ông không muốn là cho dầu bà đá phiến phát triển mạnh nên đây cũng là một cái gì là lượng cung có thể hạn chế đúng không lượng cung có thể hạn chế trong thời gian tới nên đây chính là động lực để cho ngành dầu khí có thể tăng trưởng trong thời gian tới nhưng đây chính là cái để chúng ta nhìn thôi ạ à. có chỗ xem thôi à, để theo dõi thôi còn động lực để tăng hay không chúng ta cần phải có một video phân tích riêng về gì dạ, à, xu hướng của dầu khí được không ạ à? và anh chị em có đồng ý điều này thì comment cho dũng số 1 nên khi mà theo dõi phải theo dõi hết và theo dõi nửa vời hoặc là chỉ mong muốn có con cá thôi ạ à. Dũng cho một con cá gì ạ à? cá lóc là chúng ta ăn là chúng ta gì ạ à? theo anh chị em nếu ăn phải cá lóc thì làm sao nên rất nhiều anh chị em số 4 á, toàn thỉnh thoảng ăn mãi các loại cá thì không sao nhưng thỉnh thoảng không may ăn vào cá gì ạ à? cá lóc hay cá lóc gì đó Đấy, cái ngôn ngữ thì dũng không nắm rõ được lắm như cái nóc đúng không một cái con cá mà gì ạ à? ăn không may đúng không lần đầu tiên ăn mãi cá cả đời ăn chả sao ăn mấy chục năm không sao đúng không ăn một lần sau đó thì ạ à, về chầu thiêm dương luôn ạ à. cháy một tài khoản một lần thôi là hết luôn ạ à. cháy tài khoản một lần thôi là chẳng có gì để đầu tư đâu ạ à. nên gì ạ à, tầm đấy đi ạ tầm nó tương đối với tiền không có tầm làm gì có tiền cứ đầu tư lại mong muốn có tiền mà chả có kiến thức thì làm sao mà có tiền được nói thẳng nói thật thì lại ghét đúng không ạ có phải đấy không ạ khi mà nói thẳng nói thật thì lại bị ghét còn nói mà cứ cho cổ phiếu thì là thích nhưng dung sẽ cho cổ phiếu hướng dẫn cách đầu tư cổ phiếu nhưng chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới đầu tư còn sai lại gặp mấy cái ông vào chém gió sau đó thì 10 lần 20 lần thì có cổ phiếu tốt sau đó chỉ cần một lần sai thôi bóc mẽ ra đúng không đấy gặp như vậy rất là đờ gặp những người như vậy nó làm cho chúng ta một cái rút tuyệt vời như này sẽ bị rác rác rửa nó vào thế thì ở đây Dũng không muốn nói thêm những cái điều nó không tích cực nữa Dũng chỉ muốn nói như vậy để chúng ta biết rằng là thỉnh thoảng chúng ta nói về sự sung sướng thì chúng ta cũng phải nói để về nỗi đau để chúng ta nhận ra thế nào là đau thế nào là sướng thì chúng ta mới hạnh phúc được còn nếu chúng ta cứ suốt ngày là sướng thì chúng ta chả thấy biết thế nào là hạnh phúc đâu ạ à. nên anh chị em mọi thứ Dũng luôn luôn phải tìm ra cái nỗi đau của chúng ta Dũng phải nói về nỗi đau của chúng ta thì chúng ta mới nhận ra được nhưng có một số anh chị em sẽ không thấy cái điều đó để nhận ra mà chúng ta thấy cái điều đó để chúng ta gì ạ oán trách giận hờn nếu chúng ta nhận ra nỗi đau chúng ta rút được bài học từ nỗi đau tin chắc rằng anh chị em sẽ trưởng thành rất là nhanh vậy à, chúng ta đã thấy rằng là có rất nhiều biến biến thứ nhất là các tổ chức apec cũng đang có gì ạ dấu hiệu đó là thắt chặt nguồn cung cái thứ hai là kinh tế trung quốc đang trưởng tăng trưởng mạnh thứ ba là mỹ covid đúng không đã được kiểm soát về kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu hồi phục rất là nhanh thứ tư là ông gì ạ ông Joe Biden ông Joe Biden ông gì ạ ông hạn chế dầu đá phiến nên đây cũng là một cái nguồn cung rất là lớn có thể tác động lên giá dầu trong tương lai ngoài ra còn gì ạ nhiều các yếu tố khác như là nền kinh tế thế giới có thể sẽ được hồi phục trong thời gian tới khi mà bắt đầu chúng ta thấy là những cái liều vaccine bắt đầu được tiêm chủng ở khắp nơi trên thế giới có thể một vài các nước như là Ấn Độ ảnh hưởng lớn hoặc là một các nước khác ảnh hưởng lớn nhưng khi có vaccine rồi thì cái tốc độ tăng trưởng nó nhanh hơn bởi vì một quy luật đơn giản như này cổ phiếu bao giờ nó cũng đi trước kết quả kinh doanh nó đi trước tất cả những gì mà người ta nói ra khi thị trường là đỉnh Vậy các bạn đã biết điều đó chưa? Mọi thứ bao giờ nó cũng đi trước, đi trước rất là xa. Không phải là kết quả kinh doanh nó nói chúng ta đi trước mà bao giờ cái giá cổ phiếu nó sẽ đi trước khi có kết quả kinh doanh. Nên chính vì vậy anh chị em cứ đọc cái báo cáo tài chính, đợi kết quả kinh doanh ra thì lúc đó chúng ta đang ở đỉnh, chúng ta đang ăn đỉnh, chúng ta đang ở trên đỉnh ngọn cây và chúng ta đã treo ở trên ngọn cây rồi. Và khi chúng ta đang treo ở ngọn cây rồi thì điều gì sẽ diễn ra? Đúng không? Treo quá lâu rồi ạ, à? buông tay là gì ạ? À? nếu treo ở định ngọn cây quá cao có bao nhiêu anh chị em đã treo ở trên ngọn đây quá cao sau đó chúng ta buông tay ra không ạ à? tức là khi mà cổ phiếu đang gì ạ à, tăng tăng tốc và sau đó gì ạ à, nó giữ ở đấy trong một vài tuần sau nó rơi một phiên sàn hai phiên sàn và chúng ta ba phiên sàn chúng ta bị lỗ và chúng ta không muốn bán ra nữa và chúng ta gì ạ à, để đầu tư dài hạn tiếp tục để đầu tư dài hạn đến khi nào mà không thể chịu được nữa thì bán ra lúc đó cổ phiếu lại hồi và câu chuyện này lại tiếp tục xảy ra với phần lớn rất nhiều anh chị em 95% các nhà đầu tư chứng khoán đều mắc ở những cái bệnh này tức là khi mà chúng ta bị thua lỗ thì chuyển sang đầu tư dài hạn thay vì cắt lót thì chúng ta lại trung bình giá xuống nên khả năng bị thua lỗ khả năng cháy tài khoản khả năng mất tiền sẽ rất cao nhiều nhà đầu tư mang tiền gì ạ à, lương ra để mua cổ phiếu thu gom mua cổ phiếu thu gom mua cổ phiếu cứ thu gom mua cổ phiếu bảo là ta đang mua rồi tích lũy cổ phiếu trong dài hạn đợi vài năm nó lên chúng ta bán và nếu nó có lên thì cũng không bán ra nó lại tiếp tục quay trở lại nói điều này anh chị em thế nào Dũng nói nhanh bởi vì kiến thức nó quá nhiều nên Dũng nói thật nhanh Dũng biết rằng anh chị em có rất nhiều anh chị em ở Dũng nói chậm nhưng có những cái lúc phải nó nhanh đúng không nó nhanh thì chúng ta hiểu được còn nói về cổ phiếu phân tích cổ phiếu thì nó chậm hơn thế thì ở đây chúng ta thấy là dòng dầu khí đang tăng mạnh như vậy khả năng tăng rất là mạnh như vậy thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay trở sang là khi mà chúng ta đầu tư chúng ta dựa đầu tiên là chúng ta dựa vào gì ạ thị trường chung thị trường chung có khả năng sắp điều chỉnh trong thời gian tới thứ hai nó đang ngược một chút là giá cổ phiếu ngành dầu khí xin lỗi cái cơ bản cổ phiếu dầu khí trong thời gian tới là tích cực vậy thị trường chung trong thời gian tới sẽ có khả năng đạt điều chỉnh Dũng không biết ngày nào để được điều chỉnh nhưng sẽ Dũng sẽ biết rằng nếu nó điều chỉnh thì nó sẽ đạt điều chỉnh khá là mạnh và nó có thể cuốn trôi toàn bộ lợi nhuận chúng ta nếu chúng ta sử dụng margin rất là cao nhưng khi mà chúng ta gì ạ à, trên đỉnh ngọn cây mà chúng ta đã leo xuống được đất thì chúng ta gì ạ à, đã thoát được và chúng ta giữ được lợi nhuận giữ được vốn thì chúng ta lại treo lên trèo lên một cái cây khác an toàn hơn đó là trèo lên một cái cây đó là cây ngành dầu khí trong thời gian tới được không ạ chúng ta sẽ nói về một vài các đặc tính của dầu khí để anh chị em có thể thấy rõ hơn ạ đầu tiên chúng ta đang nhìn thấy một vài các cổ phiếu dầu khí anh chị em thấy không đây là cổ phiếu dầu khí là PVS ạ bình thường anh chị em biết rằng đây là một cái đợt mà nó tăng nó tăng như vũ bão và sau đó nó chuyển đây là trên đỉnh cây nó rơi xuống một vài trường hợp thì nó tiếp tục kéo lên nhưng mà một số trường hợp thì nó sẽ không bao giờ kéo lên đấy ạ à. nên nếu chúng ta đừng có ảo tưởng là sau cái trường hợp như này nó sẽ rơi và nó sẽ nằm im ở gì ạ à? ở mặt đất một thời gian trước khi nó có đi tiếp hay không đây là một trong những trường hợp như vậy còn một trường hợp thứ hai nó cũng gì ạ à? <clears throat> nó tăng trên gì ạ à? đỉnh ngọn cây rất là nhanh đây là tăng rất là nhanh sau đó nó điều chỉnh một thời gian và nó bước vào một chu kỳ mới đây là năm 2014 và chúng ta lại tiếp tục có mức lợi nhuận từ bao nhiêu từ 19 lên đến 32 50 phần trăm trong thời gian rất là nhanh đây là một cái cách thức để chúng ta tiếp tục đón một sóng mới cho cổ phiếu dầu khí còn nếu anh chị em đầu tư ở giai đoạn ở vùng này thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro câu hỏi là tại sao nếu bình thường anh chị em để ý một chút là vì là Dũng đang hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta gì ạ à, bán bớt dần các cổ phiếu dòng ngân hàng rút ra dần nên nếu mà trong vừa rồi cổ phiếu dòng dầu khí mà nó chạy thì phần lớn Dũng sẽ không khuyến nghị anh chị em biết vì sao ạ nếu mà Dũng khuyến nghị ở trong đoạn này với các nhóm mà Dũng đang chia sẻ thì anh chị em sẽ tăng margin chứ không phải là giảm margin đúng không ạ ba anh chị em đồng ý điều này thì comment cho Dũng số 1 ạ à. tức là khi mà chúng ta thấy là cái dòng gì ạ à? dòng các dòng về chứng khoán <coughs> về gì ạ à? chứng khoán về dòng uh, dầu khí và dòng gì ạ à? ngân hàng đang tăng thì chúng ta đang bán ra nếu chúng ta gì ạ à? bán hết ra thì chúng ta gì ạ à? mất cái chi phí cơ hội bởi vì cổ phiếu đó đang chạy nước rút trong khi đó chúng ta lại mua cổ phiếu dòng gì ạ à? dầu khí nếu chúng ta mua cổ phiếu dòng dầu khí ở giai đoạn vừa qua thì rõ ràng là chúng ta lại tăng mơ margin lên bởi vì đây là một chương trình mà Dũng đang hướng huấn luyện chúng ta thế để ở đây chúng ta nhìn thấy là những cái cổ phiếu này sau khi nó rút bỏ đây là những cái điểm mua chúng ta gọi là những cái điểm mua gọi là mua sớm sau khi mua sớm này thì cổ phiếu có thể nếu nó gì ạ một số trường hợp nó tăng khoảng 20 phần trăm anh chị em này tăng 20% và tái tích lũy ở trong cái vùng này ạ vùng ờ, đây là những cái đợt tăng rất mạnh tái tích lũy trong vùng 30 này hoặc là cao hơn thì chúng ta sẽ bước vào một sóng mới giống như sóng này nhưng nó sẽ mạnh hơn sóng này đó là chúng ta lấy một cái cổ phiếu TCG CTG ở đây ạ à, CTG CTG chúng ta sẽ nhìn được những cái, cái cách mà cái cổ phiếu nó chạy như này đây là một cái cách để đi lên quay trở lại và đây tái tích lũy hoặc là chúng ta có thể quay trở lại Dũng đưa cho anh chị em cái cách mà chúng ta nhìn này ạ chúng ta sẽ thấy là một cổ phiếu tăng tốc rất là mạnh vì đây chúng ta lấy một cái điểm này từ giá 21 sau đó nó lên sau đó nó lên và nó phân phối và nó giảm lại về 20 anh chị em ạ à, nếu chúng ta mua ở đây thì nó về về cái máng lợn sau đó chúng ta không dám mua nữa và nó lại bước chu kỳ mới vậy Dũng nói điều này anh chị em có hiểu cái cái cái mà Dũng muốn gửi đến anh chị em không ạ cái nguyên lý mà Dũng muốn gửi anh chị em đó là chúng ta sẽ giảm dần tỷ trọng thậm chí là đến thị trường đỉnh bán ra và chúng ta đợi một cái sóng mới của nhóm dầu khí chúng ta bám theo còn nếu ai đang nắm giữ cổ phiếu dầu khí thì đợi trong quá trình lớn tới nó sẽ biến động lớn nó sẽ biến động lớn và chúng ta thoát ra để đợi một sóng mới chứ không phải là lúc này chúng ta mua bởi vì Dũng đang nói là trong một năm chúng ta 3x tài khoản cơ mà không phải đến bây giờ chúng ta 3x tài khoản tại vì nếu chúng ta biết rằng là chúng ta đầu tư mà chúng ta 3x tài khoản thì nó gì ạ phải có chiến lược để chúng ta rút được đúng không và chúng ta lại tiếp tục nhóm cổ phiếu khác và Dũng anh chị Ben biết là trong cái nhóm này đúng không PVD ạ PVD cũng tương tự như vậy PVD sau khi chúng ta gọi là có điểm nhấn ở đây và bắt đầu lên gặp cái đỉnh này chắc chắn phải điều chỉnh hoặc là nếu nó không điều chỉnh thì nó cũng cần phải tích tái tích lũy trên cái đỉnh 26 này thời gian rất dài trước khi nó bước vào sóng lớn các bạn biết rằng là có những cổ phiếu này chúng ta mua xong này sau khi nếu chúng ta không bán ra nó sẽ về rất là mạnh nếu chúng ta để ý tất cả những xu hướng của nó trong chu kỳ trước này, ạ anh chị em ạ à? đấy lên bao nhiêu có thể nó sẽ giảm bấy nhiêu đây các bạn hiểu một cái đợt tăng rất là mạnh từ bao nhiêu ạ à? từ Dũng đang cứ lấy là 14 nhỉ sau nó lên bao nhiêu nữa về mo và một số anh chị em khốn khổ khi mà đầu tư dài hạn ấy, lên sau đó lại về và về mo vậy nếu chúng ta đầu tư dài hạn với cổ phiếu như này để chúng ta cầu nguyện thì sao ạ xin lỗi ạ đợi dũng một chút ạ rõ chưa nhà mình đã nghe rõ chưa nhà mình nghe rõ thì comment cho giúp số 1 đi ạ Dũng tiếp tục chia sẻ để anh chị em sẽ thấy rằng là hello chúng ta sẽ nhớ làm theo nguyên lý của Dũng đấy ạ anh chị em đừng có gì ạ làm riêng anh chị em sẽ không có tiền đâu ạ làm cách khác tại vì bây giờ một số anh chị em gì hỏi theo cái hệ thống của mình mà không có kiếm được tiền thì gì ạ cứ làm theo là kiếm được tiền sau đó chúng ta mới gì ạ mới chuyển đổi sau đúng không chúng ta thì nhìn đấy này đấy đầu tư dài hạn đây này đấy chỉ trong một xu hướng thôi trong vòng gì ạ từ năm 2018 xuống chúng ta lại lấy một vài các cổ phiếu dòng gì ạ như là Vietcombank đấy. Vietcombank sau khi mà kết thúc năm 2019 này anh chị em này đây thời điểm mà cổ phiếu nếu mà tăng vốn nó tăng rất mạnh Đấy. trong khi đó một vài các cổ phiếu dòng ngân hàng không tăng vốn thì giả sử như là C Techcombank ạ Techcombank thì làm sao ạ à? đang đáy trong khi đó việc Vietcombank lại đang đi lên đỉnh Đấy. nên ở đây anh chị em thấy rằng là cái nhóm cổ phiếu dầu khí chúng ta cần phải biết nó đang ở đâu đây chúng ta cũng nhìn thấy cổ phiếu khác sau khi nó tạo đáy ở đây chúng ta là bắt đầu nó hồi và nó gặp cái gì ạ à? nếu anh chị em học dũng thì anh chị em thấy là cổ phiếu này nó có xu hướng trở thành mẫu hình gì cổ phiếu gì ạ à? gát nó có xu hướng trở thành mẫu hình gì ạ à? nó xu hướng trở thành cái gì còn bao lâu nó mới lên được ạ à? anh chị em có biết không ạ à? chúng ta có thể dự đoán trước rằng khi nào nó có thể tăng mạnh khi nào nó có thể đạt được cái xu hướng tiếp theo Nên đây chị em có thể dự đoán được không ạ cái cổ phiếu khác này anh chị em comment Dũng ạ đấy chúng ta sẽ nhìn thấy ngay nó sẽ hiện thành mẫu hình biên độ thu hẹp đấy bởi vì nó lên này khối lượng lớn Dũng bỏ quá mạnh khi lên chúng ta đã hôm trước Dũng đã đo này anh chị em này Dũng đã đo này to rồi đấy ạ nó là khoảng 13 14 phần trăm nhiều hơn đấy ạ nhịp tới nó tiếp tục lên và nó khoảng 8 phần trăm và nhịp tới nó còn khoảng 4 phần trăm sau đó thì từ 95 này nó sẽ vượt lên 140 150 100 bao nhiêu trong nữa không biết được nhưng đấy là cách để cho ta cuối năm kiếm được ít nhất 50 phần trăm lợi nhuận vậy thì mình đã hiểu cái cái điều thông điệp Dũng muốn nói chưa chúng ta nhìn rõ môn một là cổ phiếu nó chạy như nào nhìn rõ một một là các biến động nó sẽ ra sao nên để chúng ta thấy là đầu tư chứng khoán nó giống như ăn kẹo chứ không phải là giống như chúng ta đang gì ạ à, đánh bạc những con bạc đang khát máu mà chúng ta chơi mà chúng ta tất tay chơi để muốn là để kiếm tiền thật nhanh tầm ở đâu thì gì à, tiền ở đó đơn giản thế thôi ạ à. chơi mới dại thì thêm dại chơi mới khôn thì chúng ta học nét khôn đúng không nghiêu tầm nghiêu đúng không thế ở đây chúng ta cũng thấy là nhiều cổ phiếu khác đây là những cổ phiếu này đây cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao đấy ạ bình thường khi mà cổ phiếu lên này nó rũ hết và chúng ta có thể quay trở lại mua chẳng hạn đây là mua ở đây đây là những cái điểm mua hoặc những điểm mua này hoặc là chúng ta đây là những đây gọi là điểm mua gì ạ hello anh chị em đã ai đã nắm rõ được cái mô hình này chưa đây là một mô hình rất tuyệt vời một cổ phiếu rất tuyệt vời nhưng nếu chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ có mua điểm này thôi còn những điểm khác không mua được xin lỗi ạ đúng không <clears throat> chúng ta nhìn thấy cổ phiếu gì ạ và cổ phiếu này tiếp tục vậy cổ phiếu này còn mua được hay không cổ phiếu này còn mua được không ạ đây này, anh chị em này khi mà nó tạo đáy nhịp giảm thứ hai nhịp giảm thứ ba và đây là điểm mua khi nó vượt qua thì thực ra khi nó vượt qua đường trung bình 20 ngày 10 ngày là ok rồi nhưng tại sao để dùng trung bình 20 ngày nhưng nếu sử dụng đường trung bình 20 ngày hoặc 10 ngày thì đó nó lại trở nên phân tích theo thông thường mà chúng ta phải phân tích theo gì ạ phi thường đó là khi nó giảm từ đỉnh xuống đây mà nó giảm ít hơn 30% thì nó là, là tuyệt vời sau đó nó kéo lên một nhịp nữa khối lượng lớn và nó rũ bỏ khối lượng nhỏ hơn so với đây à, đây ạ những nhịp này ạ tiếp tục rũ và tiếp tục kéo lên và tiếp tục rũ khi mà lượng cung cạn kiệt thì đây là một trong mẫu hình tuyệt vời nhất nếu anh chị em học VSA đúng không hay là điểm mua sớm đấy bao giờ em đã biết bí mật này có thể comment cho Dũng cái đúng không ạ biết cái bí mật cái cổ phiếu đó vậy chúng ta có mua được nữa hay không có mua được nữa hay không cổ phiếu này anh chị em đang mua thì à, đang có thì cơ hội để chúng ta giảm dần chào phải đợi cái nhịp sau nha phải đợi nhịp sau và chúng ta còn nhiều các cổ phiếu gì ạ dầu khí khác nữa như là PVC cũng đã có những điểm mua sớm đấy ạ và chúng ta thấy gặp cái đỉnh này nó sẽ rung lắc ở đây rất là lớn khi gặp đỉnh nó vượt qua đỉnh với khối lượng lớn khối lượng này là do ở những người này bán ra đây là những người bán ra cổ phiếu mua sớm khối lượng lớn vượt qua ở những người này đây là những người bị kẹt khá lâu rồi thì sau đó nó sẽ tái tích lũy và tái tích lũy thành công thì anh chị em cần phải theo dõi kỹ các gì à, các video của Dũng cổ phiếu tiếp theo P PGS cũng tương tự như vậy cái biên độ lên quá lớn thanh khoản nhỏ thì dạng cổ phiếu này chúng ta sẽ không chơi cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu PS cổ phiếu PS so với các cổ phiếu khác thì chúng ta thấy Ngọc nên đầu tư cổ phiếu này hay không ạ PXS chúng ta nên đầu tư PXS hay không ạ thì chúng ta cần phải nắm rõ được là từ đó trong các nhóm cổ phiếu về gì ạ à? dầu khí thì anh chị em sẽ thấy là cái cổ phiếu nào có xu hướng trở thành cổ phiếu dẫn đầu trong thời gian tới PV, PV cũng tương tự như vậy khi Pvchan có khối lượng bùng nổ ở đây thì chúng ta cũng thấy là cái cơ hội lớn với cổ phiếu này trong thời gian tới nếu anh chị em nhìn này quan sát ở đây anh chị em sẽ biết ngay là cái nhóm cổ phiếu nào rất là cổ phiếu mạnh trong thời gian tới chúng ta có thể uh, quan sát một chút trước khi mà chúng ta gì ạ à, hiểu rõ rằng là những nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu mạnh trong thời gian tới trong nhóm PV ạ à, trong nhóm dầu khí ạ à. anh chị em quan sát nhá đây ạ cát và VN30 đang ở đây vậy đó là cách chúng ta biết rằng là nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm cổ phiếu cực kỳ hấp dẫn nhưng không phải là mua bây giờ bởi vì nó đã qua cái điểm mua hãy đợi cái đợt điều chỉnh khác Dũng sẽ phân tích cho chúng ta để anh chị em có thể lãi được một tỷ lệ phần trăm tốt trong quá trình nhịp sau còn nếu anh chị em mua ở giai đoạn này chúng ta sẽ trả giá và anh chị em đang có thì hãy giảm dần tỷ trọng bởi vì tới đây khi thị trường nó có đợt điều chỉnh thực tế để thị trường chung tới đây điều chỉnh theo anh chị em nếu thị trường tới đây điều chỉnh thì nó kéo dài bao lâu ạ <coughs> mai có thời gian Dũng sẽ phân tích cái video ngắn ấy, anh chị em nếu bình thường theo dõi thì Dũng thì à, nó phải hàng tháng hàng vài tuần và vài tháng nó kết thúc được bởi vì nó có quá nhiều các nhóm cổ phiếu gì ạ à, tăng tốc chạy nước rút nên gì ạ à, giữ tiền sau đó lại vào nhịp để chúng ta gọi là sử dụng chiến lược lãi kép đúng không sử dụng chiến lược lãi kép thì ờ, sẽ Dũng sẽ làm một video về những cái đợt tâm lý về phân phối tập trung dạng này để anh chị em hiểu rõ được là chúng ta cần phải làm gì thì cổ phiếu dầu khí anh giữa anh chị em sẽ biết rằng là khi mà Dũng nói cái điều này ra thì có rất nhiều anh chị em mang tính chất là thất vọng đúng không có ai hôm nay thấy thất vọng thì comment số 4 đi ạ tức là tưởng hôm nay có một cổ phiếu dầu khí nào để mua nhưng rõ ràng là Dũng lại không không nói là chúng ta mua ở trong đoạn này và chúng ta lại cần phải gì ạ giảm bớt tỷ trọng trong đoạn này để đợi cái nhịp hồi sau chúng ta mua vào bởi vì dầu khí là một cái xu hướng trong thời gian tới rất là tốt đúng không xu hướng thời gian tới không tốt nhưng ở giai đoạn này nếu mua vào là chúng ta gặp đỉnh ngọn cây nên về cơ bản anh chị em cần phải gì ạ à? cần phải theo dõi sát những cái video của Dũng bởi vì anh chị em nhớ là cái video mà Dũng nói về cổ phiếu ngân hàng là cổ phiếu gì ạ à? được dòng tiền mua vào sau đó Dũng đã nói là từ cổ phiếu chứng khoán là cổ phiếu tới đây sẽ làm dòng tiền mua vào nhưng bây giờ chúng ta lại thấy rằng là cổ phiếu gì ạ à? dầu khí là không phải mua vào lúc này chúng ta thấy là gì ạ à? mấy hôm trước dũng nói là các cổ phiếu đầu tiên là nói gì ạ à? cổ phiếu thép dũng đã phân tích và chia sẻ cho anh chị em cổ phiếu thép là cổ phiếu tốt nhất trong đó hòa phát trong thời gian vừa qua nhiều anh chị em đã kiếm được rất nhiều tiền từ lầu của phát sau đó dũng lại phân tích cổ phiếu dòng ngân hàng bởi vì dũng thấy dòng tiền đang vào ngân hàng rất là nhiều nên chúng ta anh chị em lại vào ngân hàng lại kiếm được nhiều tiền sau đó dũng lại bảo là gì ạ à? cổ phiếu dòng gì là chứng khoán sẽ là cổ phiếu rất là khỏe trong thời gian tới thì anh chị em lại vào chứng khoán lại có nhiều tiền nhưng thời điểm này thì Dũng bảo là anh chị em cần phải đợi để nhịp sau nó gì ạ à? chúng ta mới mua thì thấy là không đúng như kỳ vọng đúng không không đúng như kỳ vọng đúng không có phải thế không ạ nên là gì ạ à? anh chị em biết rằng là tất cả những gì anh chị em đã làm theo Dũng học theo Dũng đấy kể cả theo những video của Dũng thì anh chị em chắc chắn kiếm tiền còn làm ngược lại thì chắc chắn mất là tiền đơn giản thế thôi thì ờ, những video này Dũng muốn gửi đến anh chị em tất cả những anh chị em đang có mặt ở đây những người yêu quý Dũng à, những người mà trở thành 5% các nhà đầu tư thành công đây là những người mà Dũng tin chắc rằng đó là những nhóm 5% các nhà đầu tư thành công bởi vì chúng ta đang ngồi đây chúng ta theo dõi chúng ta tin tưởng thì chúng ta mới có mặt ở đây còn nếu chúng ta không tin tưởng thì nó sao có mặt ở đây đúng không ạ đúng không nên Dũng biết rằng là nếu mà anh chị đang có mặt ở đây đang theo dõi kênh của Dũng ở đây thì gì ạ nên theo dõi những video này xem đi xem lại bởi vì những kiến thức này Dũng phải trả giá bằng máu bằng rất nhiều tiền rất nhiều tiền chúng ta mới có ở đây anh chị em đi học bất cứ nơi hệ thống nào bao nhiêu anh chị em đi học tất cả các hệ thống các phương pháp đầu tư các kiểu chiến lược đầu tư khác nhau mà chưa bao giờ được học những cái Dũng chia sẻ như này thì có thể comment đúng không ạ comment số gì ạ số 4 đi ạ chúng ta đi học các nơi đi ạ các hệ thống đầu tư tăng trưởng hệ thống đầu tư gì ạ giá trị hậu đầu từ nhân quả hệ thống đầu tư bất cứ hệ thống đầu tư nào anh chị em đã được học điều này chưa ạ có được học điều này không cái nói thật đi ạ à. cái nói thật tâm đi ạ à. đừng có nói gì ạ à. dũng không cần anh chị em hãy nói thật tâm chắc chắn dũng tin chắc là khó để học những cái này bởi vì nó là trải nghiệm từ dũng nó tải xương máu của dũng dũng phải mất bao nhiêu tiền hai lần phá sản mà anh chị em đã học thì anh chị em không phải mất phá sản anh đã học được bài học còn anh chị em không học thì anh chị em phải trả phá sản đơn giản thôi tại vì tất cả mọi thứ dũng đề gì ạ à? đều đo lường hết đều đo lường rất là kỹ nên anh chị em thấy rằng là thỉnh thoảng anh chị em đang hưng phấn thỉnh thoảng gì ạ à? anh chị em hưng phấn quá thì dũng đã phải chia sẻ cho chúng ta nhận diện ra còn nếu chúng ta bán hết cổ phiếu dạng này thì điều điều gì diễn ra khi ngày mai ngày kia cổ phiếu vẫn lên nữa lại tuyệt vọng đấy ạ đúng không lại tuyệt vọng và tiếp tục à, nhớ theo dõi video vào tối sáng mai đi ạ nhịp đập thị trường vào 9 giờ sáng mai Dũng sẽ giao dịch đầu giờ luôn ạ trước 9 giờ là 8 rưỡi ạ 8 rưỡi 9 giờ khoảng 30 phút đó là nhịp đập thị trường nhịp đập thị trường vào sáng thứ hai để chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong là thị trường ngày mai có cái điều gì và cái chủ đề ngày mai như lợi hứa hôm trước là sẽ chia sẻ chúng ta một vài cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhưng với điều kiện anh chị em có cam kết là chỉ đầu tư khoảng một hai trăm triệu đâu không ạ? một hai trăm triệu đổ xuống đấy ạ, để cảm nhận được không ạ? Tại vì những cổ phiếu đó không mua được lớn, chỉ một vài lệnh lớn vào nó làm sai lệch hết đi. ok đấy, đấy là những gì mà gửi đến anh chị em tất cả anh chị em có mặt trong cái chia sẻ này và nhớ đăng ký kênh của Dũng nhá nhớ đăng ký kênh của Dũng để chúng ta sẽ gặp những video tuyệt vời tiếp theo một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày nay chúc chúng ta có một buổi tối thật nhiều niềm vui đặc biệt ngày mai sẽ có kết quả tuyệt vời hello xin chào và hẹn gặp lại xin cảm ơn ạ bye bye siêu game.